Đây mới chuẩn là cây nhọn nồi hay còn gọi là cây cỏ mực nhé các bạn Cây này dùng để trị tiêu viêm, cầm máu, kháng viêm Đặc biệt những ai đang mắc các vấn đề về thận, tiểu buốt, tiểu rắt, viêm đường tiết niệu, tiểu ra máu, nước tiểu đỏ đục kèm lẫn máu thì các bạn dùng cây cỏ nhọn nồi này kết hợp với cây huyết dụ cây xích đồng nam, rễ cỏ tranh, quả dứa rừng và cây lục lạc hoa vàng, chúng ta được một cái bài thuốc trị viêm thận, viêm đường tiết niệu, viêm cầu thận và các vấn đề về viêm bàng quang có thể sử dụng được cái bài thuốc này nhé. Các bạn nhìn ngân xoa ra có màu hơi thẫm đen này. Đấy, đây là tính chất đặc trưng của cây cỏ mực cái màu mà xanh sau đấy để một lúc ra màu đen như màu mực luôn đó được gọi là cây cỏ mực theo cách gọi của dân gian và đây là cái tính chất cầm máu rất tốt